Nhận định, soi kèo và dự đoán trận đấu giữa Derby County và West Ham diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 31 tháng 1. Tại vòng 4 FA Cup, West Ham sẽ có chuyến làm khách trên sân của Derby County. Hai đội hiện tại đang chơi ở những giải đấu hoàn toàn khác nhau. West Ham hiện đang thi đấu ở Premier League, giải đấu cao nhất của bóng đá Anh. Còn với Derby County, họ đã tụt từ giải hạng nhất của Anh xuống League One Ngoài việc chơi ở hạng đấu cao hơn đối thủ, đội bóng của David Moyes còn được đánh giá cao hơn về mặt đội hình. West Ham sở hữu một đội hình chất lượng hơn hẳn Derby County. Họ có những cầu thủ tốt ở cả ba tuyến. Nhìn về mặt lực lượng, tất nhiên là đội khách được đánh giá cao hơn. Không những vậy, họ còn thắng ở 7 trong 8 trận đấu cúp gần nhất. Tuy nhiên, xét một cách thực tế, đại diện của thành London sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng. Nhiệm vụ số 1 hiện tại của West Ham đó là trụ hạng. Họ đang xếp thứ 16 ở giải ngoại hạng Anh, chỉ hơn nhóm xuống hạng có một điểm. Đội bóng này đang thi đấu ở cúp châu Âu và nếu dồn sức vào một trận FA Cup, họ sẽ không có đủ lực lượng để cạnh tranh. Nhiều khả năng là West Ham sẽ phải buông giải đấu ít quan trọng hơn và đó là FA Cup, giải đấu lâu đời nhất của bóng đá Anh. Về mặt phong độ thì West Ham cũng không thể so sánh được với đội chủ nhà. Cụ thể là đội bóng cầu lạc viên David Moyes thắng có 2 lần ở trong số 9 trận chính thức gần đây. Còn lại là hai trận hòa và thua tới 5 lần. Trái ngược thì đội chủ nhà Derby County đang có được thứ hạng an toàn khi đứng ở vị trí thứ tư tại giải League One và họ có thể toàn tâm toàn ý dồn sức cho đấu trường cúp FA. Đội chủ sân Brady Park thắng 6 trận đấu gần nhất Nhìn xa hơn thì họ bất bại 19 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Với phong độ hiện tại, derby County hứa hẹn sẽ đem tới nhiều bất ngờ cho West Ham. Đội chơi ở trên sân nhà cũng tiếp thêm những hy vọng có thể làm nên bất ngờ cho derby. Về mặt lực lượng thì đội chủ nhà đón chào sự trở lại của tiền đạo chủ lực David MC Gonrick. Trong khi đó, Lewis Dobin bản hợp đồng mượn từ Everton cũng sẵn sàng đá chính. Huấn luyện viên Paul Warney gần như sẽ có được đội hình mạnh nhất trước West Ham. Trong khi đó thì đội khách lại không có sự phục vụ của Danny Inch và Galuka Skamaka với các lý do khác nhau. Trong khi đó thì Michael Antonio đang muốn rời đi. Anh có thể vẫn đá chính trước Dubai nhưng tiền đạo này rất khó dồn toàn tâm toàn ý vào việc thi đấu. Nhận định thì Derby County với West Ham sẽ nghiêng một chút về phía đội khách. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Pawani hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ khi được chơi ở sân nhà. Về đội hình dự kiến của hai đội derby county dự kiến sơ đồ là 4-2-3-1 Các cầu thủ dự kiến Will Smith, Smith, Davies, forsyth Roberts, Harry Hen, Bill, Mendes lane Knai, Dobin và MC Goldrick. West Ham Sơ đồ dự kiến là 3-4-2-1 Các cầu thủ dự kiến Fabianski Juma Omona Agues Kilfan Paqueta Rai Pamiri Bowen Benrama và Antonio Về phong độ gần đây Derby County đang tiến bước thần tốc để trở lại Championship Kể từ ngày 25 tháng 10 năm ngoái Họ chỉ để thua duy nhất có một lần và đã bất bại ở 19 trận đấu ở các giải khác nhau tính trong thời gian là 90 phút. Tuy nhiên thì Derby County đã thua tới 8 trên 9 trận gần đây khi đối đầu với các đại diện tại Premier League. West Ham thì chỉ mới vượt qua giai đoạn nguy hiểm sau chuỗi 6 trận liền không thắng trước World Cup 2022 và chưa thể nói David Moyes sẽ giữ được chiếc ghế từ giờ tới cuối mùa. Nhưng West Ham lại đá cúp rất tốt khi đã thắng tỷ số ở 7 trên 8 trận đấu vừa qua. Nhận định về trận đấu Tỷ lệ châu Á trận Derby County và West Ham đang ở mức là 0,75 nghiêng về phía đội khách. Rõ ràng là West Ham được đánh giá cao hơn nhưng họ phải chơi trên sân của đối thủ. Phong độ của đội bóng thành London cũng không tốt bằng Derby County. Họ hứa hẹn sẽ gặp vô vàn khó khăn ở sân của đối thủ. Derby County thắng ở trận đấu gần nhất tiếp đón West Ham ở sân nhà. Lúc này thì Derby County bất bại ở 13 trong 15 trận gần nhất theo tỷ lệ châu Á. Trong khi đó thì West Ham chỉ thắng tỷ lệ châu Á ở một trong 7 trận đấu gần đây. Dự đoán tỷ số trận đấu hai đều. Trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng, trên 2,5 bàn. 5 trận gần nhất giữa West Ham và Derby County đều có nhiều hơn hai bàn thắng. Mỗi khi hai đội bóng này gặp nhau, họ thường chơi tấn công. Bởi vậy mà số bàn thắng xuất hiện là rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại, cho dù có phong độ trái ngược nhưng họ sẽ không chơi phòng thủ. West Ham được đánh giá cao hơn, họ sẽ chơi chủ động hơn. Trong khi đó thì Derby có lợi thế sân nhà, họ sẽ không chơi tử thủ. Đội bóng này sẽ cố gắng tận dụng những pha phản công để trừng phạt đối phương. 5 trận gần nhất của Derby County đều có nhiều hơn bàn thắng và đó là lý do để tin tưởng trận đấu này sẽ bùng nổ về số bàn thắng. Trận đấu sẽ có nhiều phạt góc ở 6 trận đấu gần nhất của Derby County tại FA Cup, chỉ có duy nhất một trận tổng số quả phạt góc là dưới con số 10. 5 trận còn lại có 2 trận có 10 quả phạt góc, 2 trận 11 và trận còn lại có tổng cộng là 12 quả phạt góc. Trong khi đó thì 4 trận đá cúp gần nhất của West Ham, tổng số quả phạt góc đều vượt qua con số 10. Nhiều khả năng trận đấu này sẽ có tối thiểu là 10 quả phạt góc. Những thống kê đáng chú ý của hai đội 6 lần gặp West Ham gần nhất, Derby County đã thắng cả hai trận, hòa một trận và thua 3 trận. West Ham thắng 3 và thua 2 trên 5 kèo châu Á khi đụng độ với Derby County. 7 thắng và 3 hòa là kết quả của 10 trận đấu gần nhất của Derby County. Theo châu Á thì bầy cừu có 7 lần thắng kèo và chỉ thua 1 trên 10 kèo đấu nói trên. Có 6 trên 8 trận gần đây của Derby County đã nổ tài. West Ham giành được 4 trận thắng, 2 trận hòa và 4 trận thua trong 10 lần ra sân gần nhất. Bố Tạ có 4 lần vượt kèo châu Á thành công và thua 5 trên 10 kèo vừa qua. Có 3 trên 8 trận gần đây của West Ham ra tài và 5 trên 8 trận về xỉu. Nhận định về kèo châu Á Derby County đang có phong độ rất ấn tượng tại League One. Giải đấu có trình độ chuyên thấp hơn hai bậc so với giải Ngoại hạng Anh mà West Ham đang thi đấu. Theo đó, đoàn quân của huấn luyện viên Pawani đã thiết lập được chuỗi toàn thắng ở 5 lần ra sân gần nhất ở đấu trường này. Tuy nhiên thì đối thủ của họ ở vòng đấu này là quá khó nhằn. Ở phần ngược lại, Jahammer đang có được phong độ thi đấu khá ấn tượng trong thời gian gần đây khi đã giành chiến thắng trong 2 trên 3 lần ra sân gần nhất. Với thành tích thi đấu đã có nhiều cải thiện, West Ham bước tới trận đấu này với một tinh thần thoải mái và hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở trận đấu này. Rõ ràng là giữa hai đội bóng đang tồn tại khoảng cách chênh lệch về trình độ đáng kể. Tỷ lệ chấp kèo hiện tại cũng chỉ đang ở mức thấp khi mà West Ham chỉ phải chấp Derby County có 0,75 bàn. Do đó, người chơi nên cân nhắc lựa chọn đội khách để có cơ hội thắng kèo cao hơn. Nên lựa chọn West Ham. Nhận định về kèo tài xỉu Tuy thường xuyên phải nhận về những kết quả không tốt, West Ham vẫn đang nhả đạn khá nhiều ở trên các mặt còn lại. Ở phía trên tuyến còn lại thì Derby County cũng đang gây ra rất nhiều áp lực với bất kỳ hàng phòng ngự nào muốn thách thức họ. Theo thống kê, họ chỉ cần 4 trận đấu gần nhất mang về 11 bàn thắng, tương ứng với là gần 3 bàn trên một trận. Vì vậy, theo giới chuyên môn, một bữa tiệc bàn thắng là điều đáng để mong chờ trận này. Nên chọn cửa tài. Nhận định về kèo hiệp 1 Khả năng cao là Derby County sẽ chủ động lùi sâu về phòng ngự